Đấy, anh em thấy cái tỷ lệ này à, cái đội khách chỉ chấp có một phần tư thôi đó và ở thời điểm hiện tại thì có vẻ như nó kéo về à, nó kéo về à, gần mức đồng banh đó thì chứng tỏ chứng tỏ nhà cái đang đánh giá Chelsea à, nhỉnh hơn à, West Ham một chút xíu thôi về cái mặt con người về cái chặt lượng à, ok à, xin chào anh em đã quay trở lại với kênh à, Trịnh Tấn à, soi kèo cũng như à, Trịnh Tấn bóng đá thì xin chúc mừng cho tất cả những anh em ngày hôm qua thì chúng ta à, cũng hút được những cái mã kèo ở trong những cái giải vô địch quốc gia Đức còn đâu cái trận đấu giữa à, Juventus ấy, thì chúng ta gãy cái kèo à, xỉu đấy cái dự đoán của mình là xỉu nhưng mà nó đi về cái à, à, kèo tài còn lại thì cái trận đấu à, dựa những cái cặp đấu của đức thì chúng ta à, húp hết à, mấy cái mã kèo trên đấy mình nói với anh em rồi kèo tài xỉu thì đợi vào trận chúng ta hãy chơi À, và à, thông báo giới thiệu với anh em thì mình có làm một cái kênh à, mới đó là trình tướng bóng đá VIP anh em nhớ vào ủng hộ cho mình nha bằng cách là anh em vào xem uh, video và sau khi xem xong thì nhớ để lại cái like và cái bình luận ở bên dưới uh, đó là cái cách để anh em ủng hộ thiết thực và đơn giản nhất để cho kênh mình ngày càng phát triển hơn à, để mình đáp ứng những cái nhu cầu bóng đá sắp tới cho anh em đó là à, sắp tới có cái vòng loại Euro và cũng như à, có à, vòng chung kết U20 châu Á anh em nhớ đăng ký kênh này đã để mình có động lực mình lên những video chất lượng hơn cho anh em đó mình sẽ tranh thủ mình à, lên những cái trận đấu à, ngoài những cái giải ngoại Anh thì chúng ta à, có những cái giải đấu à, ví dụ như giải Ý này đó hay là La Liga những trận cầu hấp dẫn mình uh, lên cho anh em đồng hành uh, cùng anh em uh, ngoài uh, cái kênh uh, Trịnh Tướng soi kèo nha uh, ok thì quay trở lại uh, uh, mình phân tích và nhận định cho anh em ở trong cái khu khổ ở vòng 22 giải ngoại ở vòng 23 giải ngoại Anh uh, có trận đấu sớm giữa West Ham sẽ gặp Chelsea thì đó thì uh, West Ham ở thời điểm hiện tại đang à, ở dưới bảng xếp hạng à, thấp hơn rất nhiều so với Chelsea tuy nhiên thì hôm nay West Ham lại được đá trên sân nhà à, và anh em thấy là Chelsea cũng phong độ không thực sự ổn định trong khoảng thời gian vừa qua và hôm nay lại đá trên sân khách nữa có thắng được West Ham hay không thì anh em xem hết video mình sẽ phân tích nhận định cho anh em về cái lực lượng cái tình hình cái phong độ để anh em có cái hình khách quan anh em có thể vào kèo ở một cách hợp lý nhất Ok, thì anh em thấy ở thời điểm hiện tại Chelsea đang đứng vị trí thứ 9 trong bảng xếp hạng sau 21 vòng đấu mới được có 30 điểm mà thôi. Trong khi đó West Ham uh, tệ hơn cái mùa giải năm ngoái nữa, họ mới chỉ được 19 điểm mà thôi. Đó và được 21 điểm. Rõ ràng cái phong độ thật sự không thực, thực sự ổn định uh, của West Ham thì uh, đã đẩy họ Ờ, xuống ở vị trí rất thấp trên bảng xếp hạng tuy nhiên thì khoảng thời gian gần đây thì ờ, có vẻ như họ đang lại lấy dần được cái ờ, phong độ của mình rồi họ bắt nhịp ngoại anh rất là trễ phải tới cái trận hòa 2-2 trước Leeds thì sau đó họ mới đá tốt hẳn lên đấy và anh em để ý là trong năm trận gần nhất thì phong độ của họ tốt dần lên à, thắng 2-0 với Everton à, thắng 2-0 trước Derby và cũng như hòa 1-1 trước Newcastle. Tuy nhiên thì nhìn vào những cái trận đấu của West Ham thì họ những cái đội bóng họ thắng cũng chỉ là những cái đối thủ đối thủ à, ngang cơ thôi à, đối thủ yếu hoặc là ngang cơ thôi à, xét về cái thực lực thì Chelsea rõ ràng được nhỉnh hơn một tí nhưng hôm nay ở à, nhưng hôm nay lại West Ham lại được đá trên sân nhà và cái thành tích trên sân nhà anh em để ý là à, West Ham à, có hai trận gần nhất trên sân nhà thì họ có một trận thắng và một trận hòa Ờ, rõ ràng với những gì đã thể hiện thì ờ, anh em thấy là ờ, Chelsea phong độ không thực sự tốt trong khoảng thời gian vừa qua và vừa có liên tiếp hai trận hòa trước Fulham và cũng như chiếc trước Liver để có một trận thắng 1-0 trước Crystal Palace thì để cho West Chelsea mà thắng cách biệt West Ham trong cái trận đấu này thực sự là khó cho dù trong quá khứ hai đội gặp nhau thì anh em thấy là hai đội gặp nhau trong uh, hai mùa giải gần đây thì uh, cứ cái cứ lượt về là tài cứ lượt đi là xỉu đấy cứ lượt về, về là tài lượt đi là xỉu và anh em để ý là trong cái trận lượt đi ấy trong cái trận lượt đi à, năm nay thì Chelsea cũng đã thắng West Ham 2-1 trên sân nhà rồi đấy thắng 2-1 trên sân nhà rồi và còn lại ấy, thì anh em thấy là à, họ đá hai đội này gặp nhau rất là khó đón nói thẳng luôn rất là khó đón nhưng đó chỉ là cái phân tích trong quá khứ thôi còn lại anh em để ý là trong những trận gần đây thì cái hạt công của hai đội thi đấu thiếu sắc nét à, mà Chelsea gặp rất là nhiều à, bất ổn à, nơi à, phòng thay đồ à, ví dụ như là các cầu thủ chấn thương rất là nhiều ảnh hưởng tới cái sức tấn công của Chelsea tuy nhiên thì cái giai đoạn mùa đông thì Chelsea cũng à, đã mang về cho mình à, những cái bản hợp đồng cũng khá là chất lượng à, đó là à, Enzo Fernandez nè à, thay cái vị trí tiền vệ trung tâm đấy và à, Hakim Ziyech nó bổ sung à, rất lớn đến cái à, sức tấn công của Chelsea và hôm nay thì à, à, Chelsea đang có cái tinh thần khi họ à, có ba trận gần nhất cả không à, không thua đấy ba trận gần nhất không thua còn lại cái thành tích trên sân khách của Chelsea thì mình khá là báo động đáng báo động khi họ đá trên sân khách à, cái tỷ lệ của họ à, thực sự không an tâm cho giới đầu tư à, không an tâm trong khi đó trên sân nhà thì West Ham đá cực kỳ chắc chắn và hiệu quả đó à, với cái trận đấu này thì anh em thấy là chúng ta chơi cái kèo à, mình thấy Ờ, những trận gần đây thì Chelsea đá trên sân khách ví dụ như đá những, những cái đối thủ lớn ví dụ Liverpool này thì à, cái tỷ lệ góc của Chelsea thì cũng được 5 góc thôi đấy và tiếp nữa là với trận Fulham đấy Fulham thì uh, Chelsea uh, Chelsea uh, được 7 góc đấy Chelsea đá góc cũng khá là ok ở trong khi đó West Ham West Ham hai trận gần nhất đá trên sân nhà đó hai trận gần nhất đá trên sân nhà thì uh, uh, cho anh em xem là à, trận đấu với Everton trận đấu e- Everton thì à, West Ham ờ, có bốn góc đấy thì kèo này trung bình góc thì cũng năm mỗi đội năm sáu trái đấy anh em có thể uh, đánh cái kèo tài góc và đánh Chelsea chấp góc mình thấy cũng khá là ok còn cái cái tỷ lệ kèo chính ấy một số thống kê thì anh em thấy là uh, hai đội gặp nhau á hai đội gặp nhau á, thì uh, uh, rất là ít thẻ rất là ít thẻ đó uh, còn lại thì cái tỷ lệ kèo uh, nhà cái đưa ra uh, cái đội khách cái đội khách đấy anh em thấy cái tỷ lệ này à, cái đội khách chỉ chấp có một phần tư thôi đó và ở thời điểm hiện tại thì có vẻ như nó kéo về à, nó kéo về à, gần mức đồng banh đó thì chứng tỏ chứng tỏ nhà cái đang đánh giá Chelsea à, nhỉnh hơn à, West Ham một chút xíu thôi về cái mặt con người về cái chất lượng đội hình à, tuy nhiên thì anh em phải cần lưu ý rằng à, West Ham đã thắng kèo châu Á 4 trên 5 trận gần nhất trong khi Chelsea đã thua kèo châu Á ở 5 trên 7 trận gần nhất đây rồi đó và đặc biệt là khi trên đá trên sân khách nữa thì cái cái cái cái cửa này à, rất là tối rất là tối cho anh em đầu tư để theo như cái quan điểm cá nhân của mình thì mình tuy là à, tuy là à, tuy là West Ham à, tuy là West Ham à, nó nó nó nó à, cái vị trí nó thấp hơn như hôm nay nó lại được thi đấu trên sân nhà và lượt lại được chấp thì anh em không à, dạ gì anh em à, lại nằm Chelsea một cái đội bóng thi đấu bất ổn trên sân khách đó và đã thua kèo châu Á rất là nhiều rồi mình ấy, quan điểm cá nhân của mình mình vẫn nằm à, West Ham à, được chấp hơn so với cái kèo đấu này đó còn lại được tùy anh em thôi à, còn không thì anh em không chơi cái kèo chấp này cũng được à, mình thì vẫn tiếp tục mình đi chơi kèo tài xỉu hoặc là chúng ta chơi kèo gốc thôi kèo này cũng khá là nguy hiểm bởi vì cái mức à, ở ngoại hạng anh trung bình tầm khoảng hai trái rưỡi hoặc hai trái 75 nhưng cái mức tài xỉu ở thời điểm hiện tại chỉ niêm yết mức hai trái 25 mà thôi rõ ràng cái cửa nổ tài bàn thắng trong cái trận đấu này cũng tương đối thấp anh em để ý là trong 5 trận gần nhất của West Ham thì chỉ có dưới hai bàn được ghi mà thôi đó cho nên à, với những nhận định trên thì à, mình có thể đi cái kèo xỉu trong cái trận đấu này à, và à, mình dự đoán cái tỷ số này có sẽ đi về cái vị tỷ số 1-1 đấy còn em sợ thì anh em có thể đợi kèo hạ xuống tí anh em nằm cái kèo tài nhưng mà anh em lót ba cái vị tỷ số 1-0 0-1 và 1-1 đó thì chắc chắn anh em sẽ có lãi còn đâu anh em báo ở ngoài thì chắc chắn rồi không bao giờ có lãi đâu bởi vì anh em không có cái điều kiện để anh em chơi không có những cái mã giống như ở trên trang mà anh em có thể đầu tư được đó à, tiếp nữa là tiếp nữa là chúng ta có thể chơi cái kèo góc trong trận đấu này và cái kèo thẻ ở ờ, kèo rung đó anh em thấy là thằng West Ham nó đá rất là ờ, rất là gắn rất là gắn luôn à, bởi vì cái tiếng giữa của nó là cái lối chơi rắn từ nào giờ rồi cho nên cái khả năng cái trận đấu này cũng có thể xảy ra à, cái tài thẻ đó còn lại cái kèo góc đấy cái kèo góc anh em biết Chelsea à, trong những trận gần đây đá sân khách thì họ đá góc rất là nhiều đá góc rất là nhiều luôn đó thì thì uh, anh em có thể chơi kèo gốc thôi cũng được hoặc là kèo thẻ thôi còn kèo chính đợi vào trận gần tới ổng lăn có đội hình đó, và tỷ lệ kèo biến động chúng ta chơi sao cũng không sao còn anh em mà muốn chơi chúng mình thì cứ liên hệ qua Facebook của mình mình sẽ hướng dẫn cho em cái cách để chúng ta chơi nó sẽ hiệu quả hơn và đặc biệt anh em muốn chơi chúng mình đấy muốn có những cái mã kèo chuẩn thì anh em phải có vốn đúng không anh em phải có vốn đó nói thẳng luôn có vốn mới chơi được còn không có thì không chơi được đúng chưa chứ không có chơi chơi chơi chơi thiếu đồ này kia các thứ là không có ok nha đó thì thì uh, xác định một khi liên hệ tới mình là phải có vốn để chơi đó và mình sẽ chỉ cho anh em cái cách để anh em đăng ký chúng ta chơi nó sẽ hiệu quả hơn ok thì bây giờ phân tích cái trận đấu giữa West Ham và Chelsea trong khuôn khổ vòng 23 ngoại Anh của mình sẽ được kết thúc tại đây. À, nếu thấy anh em nhớ để lại cho mình cái like, cái đăng ký kênh, ấn chuông thông báo để nhận được những cái video mới nhất và đừng quên bình luận ở bên dưới à, Chelsea có thắng được West Ham trong cái cặp đấu trận đấu này hay không à, để mình có động lực mình lên tiếp những video chất lượng hơn và đừng quên à, đăng ký à, follow cái à, à, trang à, fanpage của mình ấy để à, mình sẽ hướng dẫn cho anh em à, trực tiếp hướng dẫn cho anh em luôn ok thì video sẽ được kết thúc tại đây hẹn gặp lại anh em vào những video sau xin chào anh em